Giới thiệu Sử dụng công nghệ VGO, xây dựng, nhà bê tông có cột đỡ bằng thép hình. Thích hợp cho các hạng mục, nhà để xe, nhà xưởng, nhà hàng. Trong chuyên mục, cột đỡ sàn bằng thép hình, chúng tôi đề xuất sử dụng 3 giải pháp xây dựng VGO sau. 1. Sàn phẳng lõi rỗng, vượt nhịp lớn F, VGO. 2. Tường bán lắp kép bê tông rỗng nhẹ G, VGO. 3. Móng bè dạng hộp, nền chịu tải lớn. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu qua cột thép hình Cột thép thường dùng có mặt cắt ngang chữ H, các cạnh đều nhau, chân cột có bát, liên kết với móng thông qua bu long, đầu cột có bát, đỡ và liên kết với nấm sàn, thông qua thép gân, hàn chờ. Chân cột tầng trên có bát, liên kết với nấm sàn bởi bu long. Ưu điểm của cột thép hình, thi công nhanh chóng, tiết diện cột nhỏ, không gian thông thoáng. Nhược điểm, xử lý liên kết giữa trụ và sàn phức tạp hơn, phải bảo trì sơn chống dỉ theo định kỳ. chúng ta cùng lướt qua phần thi công móng và trụ. Móng có thể dạng, móng đơn hoặc móng bè, có bu long để liên kết bắt chân trụ. Công tác lắp dựng cột trụ diễn ra rất thông thường, cân chỉnh và siết chặt bu long. Chúng ta cùng xem qua các công nghệ có thể áp dụng cho công trình dạng này. Phần 1. Sàn phẳng lõi rộng S, V dấu. Ưu điểm khi sử dụng sàn phẳng với cột thép hình. Sàn phẳng có nấm sàn đặc nên rất hợp để bắt đầu trên đỡ sàn và chống chọc thủng rất tốt. Nhờ hệ dầm chữ Y trực sau nối tiếp nhau, mật độ dày, kết hợp với dầm bo biên, nấm sàn, nên khả năng chịu lực cục bộ rất lớn, thích hợp cho việc đậu xe trên sàn. Nhờ hệ dầm chữ y trực sau kết hợp dầm bo biên, nên có thể tạo các lỗ thông sàn với hình dạng bất kỳ. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh về đường cong và lỗ thông sàn phẳng, lỗ tròn và lỗ vuông thông sàn, cây xuyên qua lỗ thông sàn, thi công sàn quán cà phê, lỗ thông cầu thang hình xoắn ốc, phía trên là giếng trời. Sàn phẳng có thể tạo lỗ thông, có hình dáng bất kỳ, với thẩm mỹ cao. Sàn phẳng có kết cấu tối ưu, liên con sơn vươn xa, tạo ra các công trình có tính nghệ thuật cao. Chúng ta cùng xem, mái hiên vươn xa, hoặc có thể bố trí căn phòng vươn ra ngoài. Khi áp dụng sàn phẳng VGO thì kiến trúc sư có thể tùy ý thiết kế các công trình có tính nghệ thuật cao. Sàn phẳng lõi rỗng VGO có kết cấu tối ưu và rỗng nhẹ nên có khả năng vượt nhịp và chịu tải lớn. Chúng ta cùng xem qua, thi công sàn phẳng lõi rỗng VZO cho nhà để xe, lắp dựng cây trống, đa giáo như thông thường. Ván khuôn đáy chỉ có một cao trình nên rất đơn giản. Phần bát đầu trụ có thể chìm trong nấm sàn. Tiếp theo, tiến hành định vị bu long, liên kết bát chân cột thép tầng trên, đồng thời giải thép ngang, dọc lớp dưới, lắp dựng tấm panel 3DS, VZO, tạo dũng sàn và lưới thép liên kết, chống cắt, lắp dựng thép lớp trên và thép tăng cường mũ sàn. Kép cóp pha thành bên trước lúc đổ bê tông. Công tác đổ bê tông diễn ra thông thường, theo phương pháp dầm nén, tự dâng. Cổ chân cột có thể nâng cao lên khỏi mặt sàn. Công tác lắp dựng cột và thi công sàn tầng trên, tương tự tầng dưới. Phần 2. Tường bê tông bán lắp ghép panel 3DG, VGO. Ưu điểm nổi bật của tường bán lắp ghép G, VGO, trọng lượng tường giảm từ 50 đến 65%, so với gạch truyền thống. Tường xây toàn khối, mạch ướt nên không lo bị hiện tượng nứt tách mối nối như của tường lắp ghép tấm lớn. Gạch bê tông đúc ướt mắc cao, rất cứng, trường tồn với thời gian. Tường cách âm, cách nhiệt, chống thấm, chống ẩm tốt. Viên gạch được đúc với khuôn chuẩn nên thi công chính xác và nhanh chóng. Kỹ thuật thi công đơn giản, không cần thợ có tay nghề cao. Mặt ngoài gạch nhẵn mịn, chỉ cần bảo bột chét rồi sơn, không cần tô. Có thể tạo dầm, răng, trụ chìm trong tường bằng cách bỏ xốp, cho thép vào bên trong và đổ bê tông, có thể gia cường tường chịu lực bằng cho thép vào mạch vữa. Khi xây công trình sát vách nhà bên cạnh, gạch thông minh G, VGO không cần tô, phát huy hiệu quả cao. Kết cấu tường tối ưu, có thể gia cường thép bên trong, nên xây được các mảng tường dài, chiều cao tới hơn 10 mét, sử dụng cho tường bao, ngăn tre, các công trình lớn như nhà xưởng, hội trường, vữa xây và phụ kiện phục vụ cho xây tường rất ít, có thể bố trí xưởng sản xuất gạch g VGO tại chân công trình bởi vậy rất gọn gàng trong công tác, sản xuất thi công và lưu kho. Ngoài ra gạch cờ, VZO kết hợp với đá tự nhiên để đưa ra sản phẩm, vừa là kết cấu tường, vừa có mặt hoàn thiện mang tính trang trí, mỹ thuật cao, phục vụ đa dạng hóa khách hàng. Phần 3. Nền sàn trệt chịu tải lớn. Đối với nền gara ô tô hay nhà xưởng, nhà kho, cần nền chịu tải lớn để phục vụ các phương tiện di chuyển, vận tải hàng hóa. Trong một số trường hợp, cần móng bè chống lún thì một việc có hai lợi ích, vừa có nền cứng để sử dụng, vừa làm móng công trình. Ưu điểm chung của móng bè VGO là tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cao, cụ thể như sau. 1. Tiết kiệm vật liệu bê tông cốt thép so với móng đặc. 2. Vừa làm móng, nhưng đỡ tốn chi phí tôn cao nền nhà. 3. An toàn lúc thi công, không phải đào sâu, không ảnh hưởng công trình ngầm và nhà xung quanh. 4. Khối móng ổn định, chống nghiêng nhà. 5. Chống ẩm cho nền nhà, không còn ẩm, đổ mồ hôi. 6. Chống ẩm, chống thấm ngược cho tường nhà. 7. Chống khi độc, chất phóng xạ dây đần, từ lòng đất thoát ra gây ung thư. 8. Có thể bố trí đường ống kỹ thuật chạy trong sàn, các bể nước, bể chứa trong các học bê tông móng. 9. Thi công đơn giản, có thể mô đun hóa công tác ván khuôn, cốt thép. 10. Tạo mặt bằng phẳng, vững chắc để thi công các phần tiếp theo phía trên, để giảm bớt khối lượng bê tông, đồng thời chống ẩm, người ta tạo rỗng bằng các hộp xốp để tăng khả năng chịu tải, chống nứt, chống lún thì cốt thép được tối ưu dạng không gian 3D. Hộp xốp có nhiều chiều cao khác nhau để đáp ứng nhiều chiều dày móng khác nhau, với chiều dày khá lớn, có thể ghép đôi hộp xốp lại với nhau. Bê tông được đổ làm hai lượt và thép liên kết cũng thay đổi lại hình dáng, cấu tạo. Những nơi có nền đất yếu, đất bị sụt lún mạnh, yêu cầu chiều cao móng lớn thì sử dụng hệ móng bẻ dạng hộp, cóc pha xốp khối lớn, tạo ra những kết cấu dạng hộp, ổn định chống lún tốt. Chúng ta vừa xem qua các công nghệ xây dựng VZO để cho nhà có cột thép hình, áp dụng với nhà xưởng, nhà để xe, nhà phố, quán cà phê cụ thể như sau. 1. Sàn phẳng lõi rỗng không dầm vượt nhịp lớn VZO; 2. Tường bán lắp kép panel 3DG, VZO; 3. Móng bè dạng hộp VZO. Để có thông tin chi tiết, công nghệ xây dựng VZO. Quý khách truy cập website sàn phẳng top hotline 094 2368 133 email trần hải a gmail com những video hữu ích dành cho bạn hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video mới của chúng tôi mỗi khi cập nhật video mới cảm ơn bạn đã theo dõi chúc sức khỏe và thành công